Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure Thì hôm nay mình à, có một cái video về unbox và review một cái sản phẩm mới liên quan tới cái việc đi cắm trại à, cho mọi người xem Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key Tụi mình là Yo and Ki YNK Adventure Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc Xin mời các bạn hãy đón xem Khi mà đi cắm trại thì à, nếu mà có rác và nhiều rác thì làm sao để mà mang về cho nó vừa sạch sẽ vừa gọn gàng và để cho cái chỗ cắm trại của mình luôn luôn à, sạch sẽ và không bị ảnh hưởng tới môi trường hôm nay mình có một cái sản phẩm là mình order lâu lắm rồi nhưng mà đời có dịp để mà quay cho mọi người để cho mọi người xem bây giờ mình sẽ tháo ra cho mọi người xem lúc mà mình mua cái này á là mình à, mua hai ngày là về tới rồi mà ship bình thường nhá chứ không chọn là ship nhanh nữa đây là cái túi đá của cái hiệu là Blacksmith này cho mọi người xem này à thì cái hiệu này á là của hai người con của cái ông chủ uh, Snowy là Snowy Outdoor là ở bên uh, South Australia ở bên Nam Úc á là chuyên bán về những cái đồ uh, camping luôn thì mình cũng đã có dịp ghé cái tiệm đó rồi là nó giống như um, Anaconda ở uh, Victoria vậy nhưng mà mình thấy á, cảm nhận của mình thấy á, là cái chỗ đấy nó bán nhiều đồ hơn và có những cái đồ nó xinh hơn ở Anaconda mà rất là bự luôn theo như mình tìm hiểu á, thì cái hàng này á, là được thành lập uh, vào năm 2019 á đó là phát triển cho tới bây giờ chuyên làm về những cái túi rác này rồi những cái đồ mà để mà pack đồ đi cầm trái á rất là gòn luôn và kỳ um, sản phẩm này mình thấy á, là cái chất lượng là rất là dai và rất là tốt nha mọi người đó tại vì lúc mà mình mua là mình có uh, review có có nhiều hàng thì cuối cùng mình chọn cái hàng này và cái loại túi rác này á, nó có hai màu là màu đen và cái màu này là gọi là màu kaki á đó thì uh, mình chọn cái, cái màu này để cho uh, đi có đường bụi bẩn với đô á thì nó sẽ thích hợp hơn là màu đen là màu đen là nó dơ thì à, mình có cảm giác là nó sẽ dễ thấy hơn à, trong cái túi này á thì mình có nhận được à, là một cái sticker bự như thế này chất lượng của sticker là rất là đẹp luôn và thêm một cái nữa là cái à, thank you card viết bằng tay nha mọi người đây cho mọi người xem này đó thì mình thấy cái này á, rất là hay này vì người ta tặng cái này cho mình á thì mình thấy là người ta kiểu là rất là trân trọng những cái đơn hàng cho nên phải viết tay như thế này đó thì cái người mua như mình á mình cũng cảm thấy xứng đáng với cái tiền mình bỏ ra khi mua một cái sản phẩm bây giờ mình sẽ để hai cái này sang một bên để mình mở cái túi đạc cho mọi người xem nhá wow to quá trời luôn cái túi rác này chắc nó bự hơn cái xe của mình nhá <laughs> đây mọi người thấy chưa thì cái túi rác này á, là để ở đâu là thường á nó sẽ để sau cái lỗ phu của xe hơi này đó nó sẽ như vậy cái túi này á là thường là để trên mấy cái xe mà đi four wheel drive á những cái xe mà có lốp bự từ cỡ khoảng à, cái túi này sẽ dùng cho xe cỡ khoảng lốp từ 31 inch cho tới 35 inch thì mọi người lưu ý là nếu mà người nào mà đi 37 à, inch á, là lốp bự á, lốp lốp size 37 á thì cái túi này sẽ không vừa nhá, chỉ có từ 31 tới 35 thôi. Bây giờ mình <laughs> mê cái túi này và muốn đi cắm trại á, có một cái túi để sai hoài và vất rác cho nó sạch sẽ xe của mình <laughs> cái lốp này là rất là nhỏ nó còn chưa tới ba chục inch nữa <laughs> thì mình biết là lắp có vừa hay không nhưng mà cái nếu vâng vừa thì sau này mình sẽ chế lại cái kiểu khác miền sao gắn vào được là được nhưng mà cái túi này á là mình mua để cho tương lai tương lai có cái xe khác nó nó đi cầm trại nó ổn định hơn á là để sai luôn đó nhưng mà bây giờ là um, mua thì mua một cái loại mà nó sẽ hoài chứ sau này khỏi phải nâng cấp thì bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem ở trong là như thế nào trước đã nhá sau này một chút nữa mình mới thử gắn lên trên xe mình xem như thế nào đây wow ở trong này này mọi người xem này cái chất lượng á tốt lắm rất là dai luôn này thấy chưa và cái ngắn của nó rất là bự luôn để được rất là nhiều thứ rồi hai bên hông này này hai bên hông này đó còn có ngắn để để đô nữa đây hai bên hông luôn đó rất là hay để bây giờ ấy nha mình à, nghiên cứu mình gắn lên cái lốp xe của mình xem có được không đã rồi mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nhá sau một hồi loay hoay <laughs> kiếm cách để mà gắn cái túi rác vào kỳ lỗ phu của xe mình thì mình cũng đã gắn được nhưng mà nhìn thì nó <laughs> chắc chắn là sẽ không thích hợp cho cái xe của mình thôi nhưng mà cái tại vì uh, bắt buộc phải có cái từ rác chứ không đi cắm trai mà không có túi rác á mang đồ về nó, nó, nó khó chịu nó vất vả lắm đó thì có cái này tất cả mọi cái rác á là đem về bỏ vào đây là xong khỏe cái công dụng của cái này nó có cái hay nữa là không những đừng rác mà ví dụ như có những cái bát nó bị ướt á hoặc là những cái dây strap này nó nó bị bẩn á các bạn muốn để trong xe nó nó dơ xe á thì có thể để vào đấy nó rất là hay luôn nó hơi to so với cái xe của mình <laughs> nhưng mà bây giờ gắn xong á thì muốn mở ra là như thế này này đó có hai cái khóa xong cái bắt đầu dơ lên đó thì sẽ vật rác hay là những cái đồ gì ở trong này mà cái túi này á những cái vật liệu mà làm ra cái túi này á là đa số là được sản xuất ở úc nơi sản xuất á là ở nam úc luôn chỉ có cái dây kéo này á là ở Úc cũng có cho nên là người ta phải nhập trực tiếp ở bên Nhật thì tất cả mọi thứ về cái túi này là rất là tốt luôn mình um, cực kỳ recommend cho mọi người là cái túi rác là nên mua của cái hàng này trong những cái hàng mình review thì mình thấy cái hàng này là đỉnh nhất đó. Blacksmith nha mọi người là camping uh, supply đó rất là rất là tốt rất là happy về cái túi này mặc dù nhìn là hơi to so với cái xe mình một tí nhưng mà không sao hết mình rất là vui luôn và thêm một điều nữa cái túi này cái vật liệu bên trong á nó cũng dễ lau chui nhưng mà mình thấy á, là nếu mà có rác thì các bạn à, mang cái bịch rác ở nhà đi á mang cái bịch đen hoặc là những cái bịch rác mà, mà để đựng rác á xong rồi cho vào đó xong rồi cho vào đây thì lúc về á lại chỉ cần xách cái bịch ra xong thả vào trong cái thùng rác này là beautiful nếu mà không có cái bịch rác thì phải tháo cái ngày này ra thì mới tiếp vào cái thùng rác được còn không là phải lấy ra bằng bằng tay á thì nó cũng dơ đó cho nên là có cái túi này xong à, có cái túi rác mà cái rô á thấy vào trong này một cái rô nhỏ nhỏ thôi loài nhỏ thôi cho nó gọn là xong đi camping là cứ bỏ rác ở trong uh, bịch rác á xong cái cho thẳng vào đây trước khi đi về là sạch sẽ thì bây giờ mình sẽ đi kiếm cái túi rác xong mình cho rác vào cho mọi người xem thử nhá một lần đi á mọi người chỉ cần mang hai ba cái túi rác này thôi là đủ rồi tại vì mọi người biết sao không mình khuyên một cái á là đi cắm trại có cái túi rác này á là một chuyện nhưng mà mọi người đừng nên mang những cái đồ mà vào trong này xong cái là nó tạo ra nhiều rác quá thì lúc đem về nó, nó bất tiện cho nên là những thứ mình khuyên là hạn chế mang này ví dụ như là những cái chén bát mà ăn một lần mấy cái đồ chén giấy hoặc là chén nhựa rồi mấy cái đồ ly nhựa này nó mấy cái đó chỉ thích hợp cho tiệc ở nhà thôi còn các bạn mà đi mà à, cắm trại mà giống như kiểu mà sạc đi là đi dài lâu á thì các bạn nên mua những cái đồ camping mà nó nhẹ này nó dễ pack đồ này rồi lúc mà rửa ráy ở trong uh, chỗ cắm trại á là nó cũng dễ nữa các bạn chỉ sắm một lần thôi chứ các bạn cần phải đi đi mua mấy cái đồ xài một lần xong dục á thì lúc mà xài những cái đồ đó các bạn gom rác lại á, nó chiếm rất là nhiều chỗ tại vì á, à, mình thấy nhiều người là đi cắm trại sai cái đó rồi nó chiếm rất là nhiều chỗ đi về đi cắm trại ví dụ như hai ba ngày á là bịt rác là cứ bịt bự bự bự bự như vậy hai ba bịch đó thì mang về để trong xe rất là cực luôn đó thì mình thực sự khuyên các bạn là nên consider cái chuyện là là sắm những cái đồ camping ví dụ như chén bát đĩa ly là cứ một người một bộ thì nó thường thường bán một bộ là cỡ bốn cái thì giống như kiểu à, các bạn à, nhắm xét ví dụ gia đình hai người thì, thì sắm một bộ đấy có con cái này là quá tuyệt vời luôn mà sai những cái đồ đấy ấy, là nó sẽ tốt nó thân thiện về môi trường mình đỡ phải đi vất rác đỡ cực nữa nếu được thì hạn chế sai những cái đồ mà uh, sử dụng một lần ví dụ như là ly chén nhựa vậy là hoặc là là giấy nhá đi về chắc cùng làm chỉ cần một cái bịch rác này thôi là ok rồi từ khi uống bia có chai thủy tinh thì, thì cái đấy không nói rồi cái túi này á, thì nó chỉ có như vậy thôi thì bây giờ lúc này có hai cái túi mà mình mở uh, mở hộp á đây gập toàn lại cho vào bịch rác rồi đây có mấy cái tô mì ăn liền á đó. cho vào đây xong rồi bóp nó lại cho nó gọn để nó khỏi chiếm chỗ mấy cái đô mà các bạn mà giống như kiểu hộp giấy với đô hoặc là là mấy chai nước á nếu mà gập gọn được á bóp lại cho nó gọn á thì nó đỡ chiếm chỗ hơn tại vì cứ bỏ vào bóp liền là ok chứ không mà cứ cho rác vào ờ, trong báo này nè sống chịu bỏ vào một hồi nó thành một cái bao bự đâu có làm được nữa đó đó đấy như vậy thôi thì khoan đã buộc chỉ xoắn nó lại vài lần như vậy xong rồi cho vào cái túi rác này cứ cầm trại một hai ngày gì đó có rác mở cái bịch rác ra cho vào cái túi đó là nó sạch sẽ là đến khi á, các bạn đi về các bạn cần phải đi dọn rác nữa tại vì nó là nằm ở đấy rồi nó rất là tiền luôn mình cực kỳ recommend mọi người xem xét cái chuyện mà đi cắm trại sắm cái túi rác mà gắn ở trên xe này và thêm một cái nữa từ cái túi này á là lúc này mình có giới thiệu với mọi người là hai cái túi hai bên này nè đó thì các bạn có thể để những cái sợi dây strap này vào trong cái túi này đó nó rất là tiện tại vì để trong xe ví dụ xe mình nhỏ mình cứ pack pack pack đồ á thì nhờ mình phách cái này ở đường dưới là có chuyện gì cần lấy nó ra để sai á rất là bất tiện còn cái này là nằm ở ngay đây à, mở ra cái là lấy cái là xong đó là rất là tiền luôn cái video này của mình sẽ kết thúc tại đây à, ờ, 6 tháng hoặc một năm nữa mình tiếp tục sai cái túi này và nếu có gì thì mình sẽ update thêm cho mọi người biết nhá cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của tụi mình tụi mình là YNK Adventure nếu mọi người thấy video này hay thì nhớ like share comment và ủng hộ cho tụi mình với nhá link của sản phẩm này á mình sẽ để dưới cái phần thông tin à, mọi người à, xem thì à, nếu mà quan tâm thì click vào cái phần thông tin á để biết thêm à, thông tin của sản phẩm tạm biệt mọi người hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo